Hello, my chick, my chick. Hello, my chick, my chick. Hello. nice, nice. Hello Hello, nghe rõ không anh em ơi Hello, everything okay Hello Nghe rõ không anh em ơi Hello, hello, hello tú Hello Mighty Mime, let's get the, uh... Hawk, let's quick. Cái này dạo này hot thế nhỉ? Cái này... Uh, Damn, bad and long cannot cannot stop cannot stop um, Hawk Rider. Okay, let's cycle. Good game. Time to say good game. Last line. Like video hộ mình đi, mình sẽ tố hài cho anh em xem. Ok, Bedfast, let it check. Bedfast and Mohamed line. Damn. So how to win guys? Say good luck. Tôi lát gặp nhau chắc ai cũng biết đối thủ chơi cái gì tôi toàn thương hiệu không? Tại vì là các bạn biết là thời điểm này nó sẵn nó đổ deck nhiều lắm. Đổ deck nhiều lắm. Ừ, đúng rồi đấy anh em mà khó ngủ cứ phải đến kênh đến kênh của mình xem livestream còn mai chim mai nó khỏe quá anh em ạ nó con trâu quá Hawk chặn bắn vào trụ này đập vào x bầu rồi earthquake chỉ cần vậy nó chả cần công công mota làm gì tại vì các bạn biết là trong cái matchup này cũng chả cần thiết phải một công mota chả cần rất là đọc mota mota còn không không bắn được vào trụ đâu thì bên kia có archer có skeleton có đây này chứ yes bầu à, à có đấy để ăn và ăn vào chuôi này Thank cuối này ờ, để mình để trong tù trong nó một tuần rồi Deathmouth Deathmouth ba nó bị khô lại nhưng mà ăn vẫn ngon kiểu dai dai ấy cái này hay mà <laughs> ok cheese <laughs> Hmm, very wrong. Hello, practice. Practice. You're actually impossible to win so, back fast. Impossible. Ê, bốc bốc nguyên một cục luôn đấy chứ lại khó impossible to win back fast hiện tại dạ, là mình chẳng có trò chơi gì nữa ok let me push ra the uh, ờ, next game don't worry tại vì là mình cũng đã có nhiều lúc mà mình đã nói chuyện với mọi người là mình đã đã rất là lâu rồi từ cách đây um, thì phải nói là cách đây um, đâu đó khoảng 10 năm rồi về đây tức là thời điểm mà mình đã đi học đại học mình chỉ chơi một game sau một game đấy mình sẽ chơi một game khác mà không bao giờ chơi game thứ hai tức là kiểu cày quốc ạ một bảng thôi được không ạ một bảng đã mút bang á các bạn muốn làm mút bang thì các bạn phải có một cái background nó ngon ngon một chút thứ hai là cái camera nó cận thì làm cái mút bang nó, nó hợp lý riêng với hơn nữa là cái, trong cái phòng nó gọi là nó nó bị nó cách âm đấy cái phòng mình đó các bạn nghe có tiếng là xe, xe máy bên ngoài thì làm sao mà gọi là cái mà làm mút bang được ok let me push ladder next, uh, next game don't worry Just me. Stay here and enjoy my uh, uh, my game. Today I will try top one là uh, uh, local Việt Nam. Don't worry. Đúng, game này là tốn ít ít thời gian. Tuy nhiên thì um, uh, có một cái điều đó là không biết là cái tính của mình hay là cái cái cái cái, cái kiểu của mình ấy tức là mình đã chơi một cái gì đấy mình chỉ chơi đúng một cái khi nào mà cảm giác như là không còn ai chơi hay là chán rồi mới chuyển sang game khác xưa không biết các bạn chơi, chơi game trên PC là game gì ngày xưa mới bắt đầu mình bắt đầu mình biết tiếng PC ấy. là cái thời 2006 vậy đi còn lại hết mùa nhỉ <laughs> anh sợ là à, thứ hai rảnh không lại qua cho anh à, chơi <laughs> nhưng mà sợ ờ, sợ tú lại về quê nhỉ anh cũng chẳng biết là có livestream được không đây vì là ở quê đợt này mùng hai mà có nhiều việc đấy đang nói những chuyện bảo là từ đang nói cái chuyện bảo là ngày xưa um, từ hai hai 20 2006 2007 là bắt đầu mình uh, ờ, bắt đầu mình uh, gọi là mình bắt đầu mình là làm biết, biết dùng PC ấy thì bắt đầu chơi cái game kiểu uh, đầu tiên là MU này, half line cứ sau mỗi game thì mình sẽ chuyển nha mình không chơi hai game cùng một lúc đâu mình không gần như gần không chơi ba game cùng một lúc sau đấy là đột kích sau đấy là uh, um, ờ, Gandhi đâu ngày xưa Gunbow mâu nhưng chưa không hay sau đến Gunny ok lại chơi bet phạn luôn oh my god really so fucking bet phạt Osasu crazy em bom biết chết lâu rồi bom biết kiểu là đánh chơi đánh đánh không có giải đấu đánh chán thấy mẹ anh chơi từ COC sang là lúc đấy cảm thấy COC cày cuốc hơi nhiều Thực ra COC anh thấy có một cái điểm nó không hay đó là Đó là cái việc mà nó hồi What the fuck minor aspect là cái um, Đó là cái um, điểm là sau một trận đấu các bạn mang quân đi cho dù là có đánh hay không vẫn còn bao nhiêu quân thì các bạn cũng phải reset lại và xin xin lại quân lại bình từ đầu đó là một cái mình không thích nên là thôi mình sau đây mình nghỉ Vừa chắc 20 phút trước vẫn à, hai circle à? Ui giời ơi, snip rồi đấy. Snip rồi. Đúng rồi, giờ, thực ra cộng đồng của họ nó lâu nó tồn tại lâu lắm rồi. Ví dụ nhá các bạn các bạn chỉ cần nhá. Ngày ngày xưa Ví dụ như độ khoảng 200.000 người đi Thì bây giờ nó chỉ cần độ khoảng 1% thôi 1% của 200.000 người là bao nhiêu? Tầm 2.000 người 2.000 người là quá nhiều trong khi các bạn Clarion bây giờ hiện tại có bao nhiêu ít quá không quân không đánh thì nó vẫn còn nhưng mà quân đánh ấy tức là thả đã đánh rồi thì mất quân đúng không đó là cái điểm anh không thích là phải xin lại từ đầu mà đợi nó lâu ấy không biết là nó có giúp ngắn thời gian trong cái thời gian trong cái sau, update sau này không nhưng mà ngày hồi trước anh nhớ là cứ tất cả mang quân đi đánh còn còn dư lại bao nhiêu là cũng phải uh, mất hết không sao không giống kiểu là còn uh, quân vẫn còn tồn tại sau trận đấu ấy Oh my god, the double miner. ừ, đúng. Hôm uh, mình có kể cho mình kể cho bạn một cái đời cái kỷ niệm mình bán một cái con uh, iPad cho một ông. Nhưng mà sau đấy là cái, cái kèo đấy cũng không ông ấy không, không mua iPad của mình. Ông kỳ kèo với cạnh. Đó là mình bán con iPad Pro uh, ờ, 2018 cho ông cho một cái ông ở, ở, ở, ông ông ông ấy là người ở bên úc ngày xưa ông chơi rất nhiều coc và trong cái ác của đúng đúng là trong cái ác của ông ấy có rất nhiều cái ác coc luôn kinh khủng cái ác coc của ông ta nó có mười mấy cái lúc mà ông nó sâu cho mình xem vãi à đúng rồi hồi trước là mất Ellie à đối tạo đó nói chung là sau cái thời sau cái thời điểm ấy damage, double minor. Okay, it's time to cycle five fireball. Good. Good idea. Faster, faster, faster, faster. Oh, we need lock. Okay, the bone is locked. Good. Last lock and bone coming. Congratulations, Belfast. Wow, amazing. The last five body coming. Good, good, good. I five series. And the last five bone. ACR bây bán được hơn giá hơn à? Alright. Mm -hmm. Mohamed Lion. Okay, let's see, let's see, let's see the skill. Oh, uh, have you ever played a movie, movie fan, movie channel? Thanks. Oh, never. Because you know, you know the different level, E and high and medium to lows. So what, what's the matchup? What, what do you think about? Will we win? Will we win? Yang macet. Yang macet. Hello. Come on, man. You're famous. Uh, oh no, I'm famous. Um, like It's not next. No idea, bro. <laughs> no idea. Solana BT? No way! ¡Ya mate! ¡Ya The last five on! No! So close. Ừ. kiểu mình, gặp bố đây rồi ạ à, đi con đấy chơi xong game là phải lau cái màn hình đi không ướt quá tay của mình nó ra mồ hôi là mình kinh lắm gặp bố thì con phải gọi bố đi mình bố phải quỳ xuống nó xin à Mohamed live với Jonas này ôi giời ơi Jonas gặp cái deck này thì Jonas như cá gặp nước rồi một bên nga chưa quyên mà defend uh, ờ, clone thì thôi căng nhỉ Ủa cái bác uh, San San uh, Susano này ngày mai làm mấy giờ mà sau giờ này vẫn còn <laughs> vẫn còn ngồi xem stream này chết thật đấy chứ uhm, em em làm chiều nên là em không, uh, không sợ không sợ lắm sáng mai 7 giờ phải dậy làm việc một chút xong lại ngủ đến tầm 10 giờ đúng đúng chuẩn nếu mà không có lọ nếu mà không có chơi đồ thì với lại không có building gì hơi khó nhưng mà đúng là gặp ừ, trời ơi gặp mình đây rồi thoát cao tờ đây rồi đánh ladder mà trên stream này cứ đánh từ từ thôi đánh bình tĩnh đừng có đánh nhanh quá đánh la vào cái vòng lao lý đấy là tụt rất là đít ngay nhưng mà phải nói là thằng Mohamed Lai đánh rất khôn nhá nó rất khôn bởi vì các nó spam nó spam cái ờ, thẻ bài rất chuẩn luôn các bạn nhìn không thủ rất chuẩn cái khủng đấy không phải chưa bao giờ mình đánh giá thấp ờ, Mohamed Lai nên là mình gọi là thôi Clash Royale thì đổi thành Momo Royale cho đúng chuẩn luôn các bạn nhìn spam nhá cái khủng trận này là sniff fail đấy thế cũng là Earthquake Nhưng mà cũng đến lúc một lúc nào đấy là cũng chỉ chảy ra quần thôi Flying Machine Ok Sợ Earthquake Cycle à Zip zip zip zip zip Oh my god, Archer Queen still alive. Damn. Okay, one more turn on ability. Chuẩn, nó không thả bừa đâu, không bao giờ thả bừa đâu. Tính, nó tính Elin thì ờ, dùng rất rất kỹ luôn. Mặc dù cái anh này là khá counter đấy nhưng mà nó cũng, cũng cầm cự đến tận hơn 3 phút rưỡi, gần 4 phút. Thì phải nói là kinh khủng đấy.